té té té lên ơ ơ ơ ơ ơ ơ đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà người yêu tôi đi nước ngoài một năm hôm qua dịch mới về thèm quá nên bọn tôi tới bến tuần sau cô ấy đã có bầu hai tháng What? bây giờ chúng tôi cưới tính sao cho kịp đây stress quá sáng sớm tao stress quá quả thằng này vô lý nhưng mà dịch dịch này ai cho về ta nhưng mà dịch này về kiểu đéo gì vượt biên à nào thì mới sáng sớm về thằng thì gọi là ui anh ơi em gọi là cưới cưới mà nhà chồng nhà chồng của cô ấy không cho ừ có thêm cái gì mà mà mà à, vợ à, gì người yêu ở bên nước ngoài mới về dịch ừ ôi rồi đau <laughs> đau đầu quá à, bỏ bỏ đi mà làm người nhá vừa cãi nhau bên kia về cãi nhau cái gì đấy thì mà sáng ra đi cãi nhau rảnh quá tụi mày dịch tới nơi rồi không lo mà mà mà mà ở nhà ăn cơm đi ừ, đi chửi nhau rảnh quá chửi nhau làm gì cãi nhau làm gì để chi chờ phải hết dịch mày mới biết được chứ bây giờ đang dịch mà ai mà đi tìm mặt bằng làm gì em thắc nào cái nhẹ ốp Ngu rốt À mực luôn Mày cười tao, mày cười tao đúng không? Mày cười tao đúng không? Mày cười tao đúng không? Cười, cười, cười Cho đi nước Rồi sao? Rồi sao? Né nhé Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? rồi sao Bây giờ mới bắt đầu thôi Những cái pha lúc nãy là nháp Nope Ui nháp luôn <laughs> Nháp Nháp luôn con xe <laughs> Mày cút mày đi sao này Còn mà bắt đầu cho lựa chọn mà nó đánh Cứ cho lựa chọn thôi Anh cứ cho lựa chọn thôi <laughs> Máu. Cứ lựa chọn thôi. Thôi tập trung, tập trung vào trận đấu anh em ơi. Tư vẫn một hai thằng đâu đâu đâu đâu đâu lắm. ai mà đã xác định là là, là bot lên rồi á thì xin lời khuyên thì phải nghe đây xin không nghe xin chí thời gian mỗi lần mỗi lần mà tư vấn ờ, mỗi mỗi lần mà tư vấn là là là là đau đầu lắm chứ tưởng à kệ mẹ chơi game trước tặng gái sau thế, thế hỏi chi đấy lần sau đừng có hỏi nhá phải tao có rảnh đâu ngồi tư vấn như này nha lần sau đừng có hỏi anh nhé à, đấy đấy là cái tính cái tính đấy là con nít à, à, nè ai đâu quá mày mua cho ai ai, ai, ai mua trên cái vali cái ok em khôi nha ok em khôi Flash, flash. <laughs> Tụi mình có đi xe ô tô bao giờ đâu mà biết kiểu kiểu đấy. À, thành ra anh không đọc thì có đọc rồi. Có bao giờ đi ô tô đâu mà biết. Anh hiểu đang cười gọi là chiếc uh, chiếc chiếc chiếc của bác anh là gì nhỉ? Quên rồi. À, tao không đội để chung với mày. hai hai good drop good drop good drop mày chết chưa bật một binh bật bùng binh chưa mình hết mana anh em ơi từ từ ăn không cấp đây nè có mana nè lên boss đi lên boss đi lên boss đi <clears throat> ăn luôn ăn luôn ăn luôn ăn luôn đam luôn đam luôn đam luôn đam đam đam đam đi đam đi mẹ chạy mong ơi chạy mong ơi trời ơi mất thời gian đấy nhở sao đấy trong vị anh á trong vị anh á vị anh là dữ kìa nó à, ti ulti đánh luôn rồi, đánh thế này mà nó không không ăn nó nè. Win à? Ai win? Ai win? Ai win chưa biết đâu nha. Ai win chưa biết đâu nha. Nó về, nó về, nó về, nó về. Né, né, né, né. Địt con mẹ chết rồi. Bruh. tay tay tay lên ơ ơ ơ ơ ơ ơ đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà đi ui tao trầm cảm quá tao trầm cảm quá một game 50 phút luôn